đấy, mua của chính, chính chủ luôn đấy, chưa bán cho ai cả và chúng tôi mua của chính chủ luôn à, một chủ từ đầu đầu cho nên là chiếc xe này tính đến thời điểm này còn rất là chất lượng luôn thưa quý vị thân vỏ càng đét luôn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 đã được khẳng định rất nhiều năm ở thị trường Việt Nam rồi Một chiếc xe có thể nói là siêu bền bỉ cho quý vị nhá Ít khi hỏng vặt luôn Và điều đặc biệt nữa thì thân vỏ của Mazda thì lại à, rất là dày Đấy. Cả xe chúng ta thấy không có một vết mọt mục nào đâu nhé thưa quý vị nhá Đấy, Và chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó chính là chiếc xe Mazda 323 sản xuất cuối năm 2003 Đến tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu và một chủ sử dụng cho đến bây giờ luôn chưa bán cho ai cả chưa qua tay người nào cả Đấy, cho nên còn cực kỳ là chất lượng với giá bán chỉ 105 triệu quý vị các bạn quan tâm nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi ngay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 Đấy, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoại thất đến cái nội thất bên trong của nó. Tí nữa tôi đi vào từng phần chi tiết chúng ta thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào. Đấy, mà giá thành của nó thì quá rẻ luôn. Đấy, thay vì chúng ta mua xe SH, chúng ta mua ngay một chiếc xe này đi về. Chúng tôi cam kết bảo hành về chất lượng cho quý khách luôn nhá. Đó, 105 triệu quý vị gọi điện ngay cho chúng tôi. Màu bạc cũng là một trong những cái màu đẹp của cái dòng xe Mazda này thưa quý vị. Đó. Máy gầm đại chất, đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này đó. thân vỏ thì căng đét luôn đây tôi quay cận cảnh ở phía sườn xe để quý vị thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào không có một chút ma tít nào chúng tôi các cái đường chỉ viền chạy xung quanh xe đây chúng ta thấy thẳng tắp luôn không bị mờ điều đó chứng tỏ là nó cũng chưa hề bị đắp ma tít đâu quý vị nhá đấy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 à, cụm đèn pha phía trước đây còn khá đẹp kể cả cái đèn gầm phía dưới đây tên tư nhân chính chủ ba đợt sốc thì cũng vậy không bị nứt vỡ và còn rất là khớp khít bốn quả lốp mới tinh nha quý vị nha chủ nhân người ta vừa mới thay xong đây bốn quả lốp đây Michelin đấy mới tinh chủ nhân vừa mới thay xong mặt la răng này vẫn là cái nắp ốp la răng zin theo xe từ đầu nha hiếm có một chiếc xe nào mà còn giữ được cái nắp ốp la răng zin theo xe từ đầu này quý vị nhá cái nắp ốp la răng zin theo xe này nó rất là đẹp luôn đó nắp ốp la răng zin theo xe từ đầu chủ nhân người ta rất là giữ gìn luôn cho nên mới giữ được cái bộ ốp la răng này từ đầu luôn đây đến cái keo phủ sần ở phía cái hộp bu lê này chúng ta thấy vẫn là của nhà sản xuất từ đầu luôn nha quý vị nhá đấy, nhiều chiếc xe khi mà à, va quệt đấy, chúng ta thấy đắp matit vào đây rồi thì nó không còn cái cái lớp sần này nữa đấy, chúng ta thấy thân vỏ của nó đây càng đét luôn quý vị nhá tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn đây chúng ta thấy cái hộp bu lê của nó đây cực đẹp luôn thẳng tắp nhá quý vị nhá không bị cắt vá hay là bị đắp mặt tít ở đâu đâu quý vị còn gầm của nó thì chúng ta thấy rằng đây đấy sáng trưng nha quý vị nhá đây không một vết cắt vá không một vết mọt nha quý vị nhá những năm 2003 chủ yếu là nhập khẩu về lắp ráp thôi cho nên là tôn vỏ của nó thì miễn chê luôn và cái điều đặc biệt nữa là với xe Mazda này thì bao giờ cũng vậy tôn vỏ nó sẽ dày hơn so với hãng Tota hoặc là so với xe Vios rất là nhiều quý vị nhá đây đến cái cua lốp cũng còn nha quý vị nhá đấy, đinh tán của cua lốp này đấy, cái gót khoang lốp nó đang chỉ tay này chưa bị cắt vá hoặc là chưa bị đắp mặt tít ở đây đâu nhá cái khu vực này là cái khu vực nó rất là hay à, tiếp xúc với nước nha quý vị nhá nhưng mà chiếc xe này chúng thấy chưa không có một vết mọt và cũng không bị cắt đến cái hộp bu lê này còn còn nhá cua lốp còn còn đây khoang lốp đây chúng ta thấy sáng trưng luôn đây đấy keo phủ sần của nó còn dày bịch luôn đấy, đèn này vẫn là đèn zin theo xe từ đầu nhá nó đỏ đấy rất là đẹp luôn đây thân vỏ của nó đây quý vị đấy, cái lốp sau này cũng là mới tinh luôn nha quý vị nha đây này đấy mới tinh luôn nắp ốp la răng này cũng là nắp ốp la răng theo xe luôn đó rất là kỹ cho quý khách hàng luôn một chiếc xe chỉ với 105 triệu thôi chúng ta đi chiếc xe này thì không phải nghĩ đến cái việc mà chúng ta bị trục chặt hay là bị hỏng vặt đâu như quý vị nhá đi siêu bền nó bền hơn cả Vios luôn thưa quý vị đấy một chiếc xe quá đẹp quá đẹp luôn đấy chúng ta nhanh tay nhấc máy để vào đây cái đèn pha đèn hậu phía sau đây chúng ta thấy cũng vẫn là đèn zin theo xe từ đầu nhá bây giờ lại tiếp tục là cái cận cảnh từ phía bên sườn xe bên phụ như quý vị nhá đấy chúng ta thấy chưa càng đét luôn quý vị nhá đấy rất là mọng chưa hề đắp ma tít trên chiếc xe này luôn đây hộp bù lê bên, bên phụ này cũng vậy chúng ta thấy vẫn còn cái ke phủ sần của nhà sản xuất từ đầu luôn và gầm thì cũng sáng trưng luôn thưa quý vị nhá đấy cái lốp phía sau của nó đây cũng mới tinh luôn quý vị nhá bốn con lốp mới tinh la răng theo xe đấy, lốp đằng trước này cũng vậy đây, chúng ta thấy đây lốp mới cứng luôn lốp Michelin một cái thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng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 đấy tắp đi cửa vẫn là tắp đi nỉ theo xe từ đầu nhá đây các cái nhựa đây chúng ta thấy vẫn còn cực sáng các cái tay cửa đây không bị mòn mờ một chút nào luôn các cái tì tay đây đấy chúng ta thấy cũng không bị nhựa phía dưới đây keo chỉ thì ấy đây rất là tươi quý vị nhá đó các cái chốt cửa đây con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá hàng ghế thứ nhất đây rất đẹp đấy, phối màu và không hề bị ờ, rách vá gì đâu quý vị nhá kể cả là cái hàng ghế thứ hai này cũng vậy cũng không bị rách vá gì đâu đấy tắp bị cửa phía sau đây vẫn là nỉ zin nguyên vào các cái tay cửa đây vẫn còn sáng trưng không bị mòn mờ nha quý vị nhá kể cả phần nhựa phía dưới này kể cả cái bậc lên xuống này chúng ta thấy trần là trần nỉ zin theo xe từ đầu vẫn còn sáng trưng nha quý vị nhá không bị sờn sồ hay là không bị uh, bẩn hay bị xuống màu đâu quý vị nhá rất là đẹp luôn đó bây giờ tôi chuyển sang phía bên lái để truyền tải cho quý vị những hình ảnh từ phía bên lái đây đấy chúng ta sẽ nhìn cái táp tắp đi cửa kìa ấy, tắp lô vô lăng đấy đây cái à, tắp đi cửa lái đây các cái à, phím bấm lên xuống kính này còn rất là rõ ràng không bị gãy vỡ à, gương kính chỉnh điện hết cái bốn kính chỉnh điện quý vị nhá cái kính chỉnh kính lái là auto quý vị đấy keo chỉ đây đấy chốt cửa đây rất là sáng nhá các con ốc này chưa một lần mở đó chưa một lần đây nữa chúng ta thấy hàng ghế thứ hai đây ta bị cửa sau bên phụ đây quý vị rất là sáng luôn quý vị nhé các cái tay cửa đây như vậy đây khoang lốp của nó đây quá đẹp quý vị rất là đẹp luôn đấy bây giờ đến cái cốp sau giới thiệu rất là chi tiết rất là cụ thể cho quý vị sau khi xem xong video này chúng ta có thể đánh giá đến trên 90% chất lượng của à, chiếc xe này rồi và có thể gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này rồi quý vị nhanh tay nhấc máy gọi điện cho chúng tôi với cái xe này với cái sản phẩm này và chất lượng của nó đây hai bên hông không hề bị đâm đụng gì nha quý vị nhé đinh tán của nhà sản xuất đây đấy vẫn còn nguyên bản hết tất cả mọi thứ tôi rất là đây chúng ta thấy khoang lốp của nó đây ấy sáng trưng không một vết mọt quý vị nhá quá đẹp luôn đấy lốp dự phòng cũng đẹp luôn đấy rất là đẹp rồi Đấy, còn bây giờ xin phép quý vị là bây giờ tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này Đó chính là phần động cơ phần động cơ Bây giờ trước khi đi vào phần động cơ thì tôi xin phép được nổ máy Xin phép được nổ máy Đây chúng ta nhìn thấy cái táp lô này Táp đi này. Đấy các cái tay cửa này Trần này, vẫn là nỉ mới cứng luôn quý vị vô lăng này không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị các cái khóe vô lăng đây cũng vậy đấy rất là đẹp đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong vòng 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá là đạt chuẩn luôn thưa quý vị nhá đấy đây thật quý bấm lên xuống kính đây quá đẹp luôn thưa quý vị rất là đẹp luôn và bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào phần động cơ đấy đứng gần không nghe thấy tiếng máy nổ luôn đấy. Điều đặc biệt nó gầm của chiếc xe này thì lại cực kỳ là chắc chắn luôn quý vị nhá giá bán chỉ bằng một chiếc xe máy nhưng mà chất lượng thì tuyệt vời luôn đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn máy nổ cực êm luôn quý vị nhá Đấy, không có sự rung giật gì đâu máy khô ráo không một vết dầu mỡ luôn thưa quý vị đây Đấy, chúng ta thấy máy nổ ngon chưa máy nổ cực êm máy 1.6 quý vị Mazda Đấy. máy này thì chúng ta thấy rằng là đây các cái lỗ bấm của nó vẫn còn tròn xoa đây quý vị nhá Đấy các lỗ bấm này tinh tán đây đấy, các lỗ bấm này vẫn tròn xe luôn quý vị nhá đấy máy nổ cực ngon luôn các con ốc này đấy, còn vắng ươm quý vị đấy ốc này như vậy còn vắng ươm luôn máy nổ thì thầm luôn quý vị nhá máy đại chất luôn thưa quý vị cực kỳ là chất lượng máy đang nổ quý vị đứng gần không nghe được tiếng máy nổ luôn đấy rất đẹp luôn Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho quý vị chiếc xe Mazda 323 sản xuất cuối năm 2003 tên tư nhân một chủ từ đầu một chủ sử dụng từ mới còn rất là đẹp luôn luôn cam kết với quý vị về chất lượng cũng như là về giá thành Đấy, một chiếc xe cực đẹp luôn Đấy, và quý vị và các bạn quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này còn bây giờ tôi sẽ đi qua một vòng Đấy, thật kỹ sau đó là chúng tôi xin được dừng video giới thiệu xe này ở đây để hẹn gặp lại quý vị máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn Đấy, để hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu xe lần sau thân vỏ càng đét quá đẹp luôn cho một chiếc xe chỉ bằng tiền một em spark thôi nhưng mà chúng ta mua chiếc xe này về thì chấp hết mọi đối thủ nha quý vị nhá cực đẹp luôn thưa quý vị đó ấy thân vỏ chúng ta thấy chưa càng đét đèn đẹp luôn bốn quả lốp mới tinh đăng kiểm dài máy gầm đại chất sơn xi si đẹp nội thất đẹp chúng ta